Xin chào tất cả các bạn, à, nơi mình đang đứng đây là con phố Gashen, à, một trong những con phố ẩm thực sôi động và phong phú nhất của Montreal. À, nơi này nghe nói là có rất nhiều nhà ngon, lúc nào cũng tấp nập khách. À, hy vọng là từ từ mình cũng sẽ có đủ điều kiện để có thể thử hết tất cả các cái quán ngon ở đây thì một trong số đó không thể bỏ qua được đó là La Banqui, à, một cái nhà hàng bán poutine rất là đông đúc ở Montreal cái like mà mình đang xếp hàng ấy là dành cho những người sẽ vào trong nhà hàng còn like bên trái là dành cho những người mua mang về à, lúc này thì khoảng 7 rưỡi tối trời chuyển thu và hơi lạnh rồi có một vài hạt mưa nữa nhưng các bạn có thể thấy là số lượng người xếp hàng vẫn rất là đông à, sơ sơ chỗ này cũng khoảng 40 người rồi à, thì Putin được coi là món ăn quốc dân ở Canada ừ, nó có nguồn gốc xuất phát từ tỉnh bang Quebec nơi mà mình đang sinh sống Ờ, đối với đa số người Việt thì có lẽ sẽ không thích cái món ăn này cho lắm vì nó khá là béo nhiều năng lượng và cũng dễ gây cái cảm giác là gây ngán à, tuy nhiên với người dân bản địa đặc biệt là người quê Quebec qua thì họ lại rất yêu thích cái món ăn này à, đây cũng là một món ăn chịu ảnh hưởng từ cái nền ẩm thực của Pháp à, Putin ở Canada thì phổ biến giống như là phở ở Việt Nam à, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào từ cửa hàng ăn nhanh cho tới các cái quán ăn nhỏ hay là các cái quán ăn lớn à, hay là thậm chí trong các cái trung tâm thương mại à, các bạn có thể mua được Putin ở rất nhiều nơi à, tuy nhiên thì à, La Banqui có lẽ lại là một cái quán Putin được yêu thích nhất của giới trẻ Montreal à, ra đời từ năm 1968 à, thì tới nay quán này có khoảng 25 loại Putin phục vụ 24 trên 24 giờ 7 ngày trên tuần và có lẽ đó là lý do chính khiến nó có sức hút rất là lớn đối với giới trẻ ở Montreal. À, ờ, nay do dịch bệnh vẫn còn đang uh, tiếp diễn vì vậy mà thực đơn họ sẽ không đưa như thông thường là có một cái bảng danh sách mà họ sẽ có một cái ờ, mã vạch và các bạn scan cốt mã vạch vào đó nó sẽ hiển thị lên trên điện thoại của các bạn cái uh, danh sách uh, các cái món ăn hoặc là xem menu trực tiếp trên điện thoại luôn á đó thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều loại luôn ví dụ ở các cửa hàng bên ngoài thì thường nó chỉ có khoảng ba bốn loại thôi ở đây thì ừ, họ làm có rất là nhiều loại không gian cũng như là cái không khí trong này nó khá là ồn ào vì vậy nó phù hợp với những người trẻ hơn à, cái món của mình là la bom đó. À, Putin về cơ bản thì nó chỉ có ba thành phần chính là à, khoai tây chiên fromage và cái nước sốt gọi là nước sốt màu nâu à, tuy nhiên thì bây giờ họ cũng chế biến ra làm rất là nhiều loại họ cho thêm ví dụ như bacon sausages hoặc là thịt bò thịt gà và mỗi cái loại đó họ sẽ gọi tên một cái loại riêng cái món này nó cũng rất là béo nha mọi người nó có cái uh, sốt uh, sốt màu nâu đó là người ta hầm từ gà ra rồi là họ có thêm cả cheese nấu chảy ở trong đó thành ra là cái món này à, nó béo lắm nên nếu người Việt mình mà à, không quen ăn các cái sản phẩm bơ sữa nhiều thì thường là thấy ngán và không thích còn Tây thì họ lại rất là thích thì um, hồi mới qua thì mình cũng không thích lắm đâu mình cũng không ăn được ấy mình thấy nó ngán quá nhưng mà dần dần ở đây sau một vài năm thì bắt đầu mình cũng quen dần và thấy ăn cũng được và biết đến cái quán này đông quá thì cũng đi thử một lần cho biết xem là nó như nào lý do tại sao nó lại đông thế à, theo cái người nhân viên ở đây họ chia sẻ một ngày họ có thể bán lên tới khoảng trung bình là khoảng 1.500 suất một ngày một cái số lượng rất là lớn rất là đông đúng không so với ờ, mình biết là so với một vài tại người Việt mình ở bên này cũng mở quán nhiều lắm nhưng mà cái số lượng ờ, order thì chắc chắn là nó sẽ không được nhiều như vậy số lượng dân ở đây cái khu này cũng đông nữa cái thứ hai là vì cái quán này nó mở 24 trên 24 giờ thường là các cái bạn trẻ khi các bạn ấy đi bar đi club về về khuya họ hay họ hay vào đây để ăn ăn đêm ăn đêm sau đó mới về tại vì khi mà uống bia rượu và nhiều á, ăn mấy cái đồ này vào thì nó sẽ calm down cái dạ dày xuống đó, thấy nó cũng dễ chịu hơn và thông thường là quẩy nhiều quá mệt rồi ăn mấy cái đồ nhiều năng lượng này vào nó bù đắp lại cái năng lượng đã bị mất thì có lẽ là cái quán này thứ nhất là cái vị trí nó cũng phù hợp cũng tốt cái thứ hai là bản thân cái người dân bản địa họ cũng rất thích cái món này vì vậy mà cái quán này nó có thể đông như vậy À, mình hy vọng là các bạn cũng sẽ có được một trải nghiệm vui vẻ với Putin, à, một món ăn quốc dân của Canada à, và Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo